chuyện tình tôi giờ đây tàn như điếu thuốc lá chỉ mong hơi kéo sẽ tan thành mây khói cho tới hai hôm sau nghe tin em lấy chồng là lúc đó tim tôi như tan nát ngày người lên xe qua cùng là lúc đó đám cưới cùng là lúc đó tôi chạy thì bỏ tới tôi dẫn hai con dao tranh lúc em đông phòng là lúc đó mau xe cháy thành dòng lô và hình sự đã kêu tới và hình sự hỏi sao anh giết người vô cớ tôi móng ra năm chai nhát vô tay hình sự mà nào ngờ đâu nó không có chịu nhận đứng trước phiên tòa nghe từng lời của tòa tiên ngang là chàng hao năm là tên của ai mời thoáng nghe qua là tên của tôi đây mà anh mời đáp với chú cái to rằng tên Trần Hào Nam không phải là ai cũng có mà Trần Hào Nam là tên của anh anh xỉn bằng hồng hưng ở trong vũ trường và đàn em tôi tới tam chín trăm thằng mới hôm nào bằng hồng hưng lại lừng danh tiền mà nào hôm nay lại tuôn máu rơi anh có xăm con rồng xanh quay đuôi tung quanh mà nào hôm nay phải xong kiếm ngục tù